Thưa đại chúng, cái vấn đề đức tin ấy cũng được Thầy bàn khá nhiều rồi. Nghe Hôm nay lại chia sẻ vì nó rất là quan trọng với đại chúng, với người tu tập. Cho nên Thầy hôm nay Thầy vẫn tiếp tục bàn với đại chúng, Đấy. phân tích với đại chúng. Vì người tu chúng ta mà không có đức tin thì không thể tiến đạo được. Đấy. Như bài kinh hôm trước chúng ta học nữa đấy, nói về tụng kinh Parita, có lợi ích hay không? Thì Tỳ Không Na Tiên cũng nói, bài kinh Parita chỉ phát sinh lợi ích và hộ trì được cho những ai mà người đó phải có đức tin thì kinh Parita mới hộ trì được. Ngoài ra còn một số các cái, cái duyên khác nữa. Và nếu người đấy lại không, không còn thọ mạng hoặc là người đấy bị ác nghiệp ngăn cản thì kinh Parita cũng không phát huy tác dụng, không hộ trì cho được. Nhưng mà đặc biệt nhất là người đấy phải có đức tin. Cái người tụng trì kinh Parita mà không có đức tin thì không thể nào được gia hộ của kinh. Kinh không thể hộ trì cho được. Đấy, chúng ta thấy cái đức tin nó quan trọng như thế nào. Nghe Cho nên trong kinh ờ, Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy lòng tin là mẹ sinh ra tất cả các công đức. Đấy, lòng tin là mẹ sinh ra các công đức quý đến như vậy à. kinh niết bàn thì nói sao ví như người không có tay mà đi đến cái núi châu báu thì cũng không có được lợi ích gì người đã không có tay thì đến núi châu báu có lấy được gì đâu cũng thế người mà không có lòng tin thì có vào trong phật đạo cũng không được lợi ích gì cho đại chúng đó để chúng ta thấy cái, cái quan trọng của lòng tin, của đức tin hay không. Vậy thì chúng ta một lần nữa chia sẻ với nhau lòng tin, đức tin là thế nào và tin như thế nào là đúng, là sai để chúng ta phải trau dồi mình có một cái đức tin đúng đắn, tốt đẹp. Thì tin ấy là nó trái với cái gì? Với nghi, trái với cái lòng tin, với đức tin đó là nghi ngờ là nghi hoặc phải ừ. Ừ. Đấy. nghi ngờ nghi hoặc ở thế giới á, họ còn có một cái chủ nghĩa nữa gọi là chủ nghĩa hoài nghi với thưa đại chúng Đấy. chủ nghĩa những cái người theo chủ nghĩa hoài nghi ấy, thì có thể họ hoài nghi tất cả họ nghi ngờ là chúng ta có thể nhận thức ra được chân lý tuyệt đối hay không chúng ta có thể đạt được cái trí tuệ tuyệt đối hay không rồi họ còn nghi kể cả mình nữa không biết mình là có thật hay không <laughs> cái chủ nghĩa hoài nghi nó phức tạp lắm thưa đại chúng thành một hẳn một cái chủ nghĩa gọi là hoài nghi nhân đây thì thầy cũng nói đại chúng có cái tích gọi là trang chu à, hồ mộng điệp ấy, trang chu hồ mộng điệp cái câu chuyện nó tức là thế này ông trang tử ông nằm ngủ ông mơ mơ mình biến thành cái con bướm bướm à, con bướm bướm bay đi rất là vui tung tăng à, ngắm hoa rồi là à, ngắm cảnh đậu hoa này đậu hoa kia rất là thích à, đại chúng thấy mình có bao giờ được bay đâu à, bây giờ mình lại được bay ai đã có những giấc mơ bay thì nghĩ rất thích phải không nhún chân một cái là bay thích lắm thì ông trang tử ông nằm mơ thấy mình biến thành con bướm bướm và bay đi khắp nơi đó đây ngắm hoa ngắm cảnh thế sau đó thì ông ấy, ờ, ông ấy tỉnh giấc tỉnh giấc thì tự nhiên ông ấy không biết là mình nằm mơ biến thành bướm hay là con bướm nó nằm mơ biến thành mình nghe không ông ấy suy nghĩ không biết là đây là mình đang làm mơ biến thành con bướm hay là con bướm nó nằm mơ nó biến thành ông ông trang chu này nghe Đấy. Đấy. đại chúng hiểu cái chỗ này không Đấy. ông ông tỉnh dậy vì cái giấc mơ nó rất là thật nó rất là thật đại chúng có bao giờ có thấy những cái giấc mơ nó thật ơi là thật không và tỉnh dậy mình hốt hoảng mình không biết là là thế nào là mình đã tỉnh thật hay chưa hay mình vẫn còn đang mơ thì ông trang tử này ông cũng thế ông thấy mình thành con bướm thích quá hay quá bây giờ đến lúc mà ông mở mắt ra thì ông nghi ngờ không biết đây có phải mình không hay mình đây là con bướm nó biến thành mình <laughs> đấy nó gọi là cái tích gọi là trang chu mộng hồ điệp mộng hồ điệp hồ điệp là con bướm à, giấc mộng của của trang tử à, biến mình thành con bướm đấy cái đấy gọi là hồ nghi đấy thưa đại chúng hồ nghi không biết là mình là bướm hay bướm là mình đấy. Ờ, trong các quý phật tử ở đây chúng ta có ai nghĩ mình như thế không không bao giờ mơ xong dậy không biết là mình có phải mình không <laughs> mình có phải mình không nhất là những cái người mà mới bị tiêm thuốc mê xong đến lúc tỉnh dậy không biết có phải mình không phải cấu ra cấu chân xem có đúng thật là mình không biết đâu thì biết đấy thật là mình Đấy. ở đây thì thầy nói nói cái chỗ gọi là nghi ngờ à, hoài nghi nó trái với cái gọi là tin lòng tin đức tin vậy thì trong phật giáo chúng ta thì xác định rất là rõ lòng tin hay đức tin nó là một cái tâm của chúng ta nó ở tâm chúng ta và nó được gọi là tâm sở tín tâm sở tín hay là tin cũng vậy đây nó là một trong các cái tâm sở của chúng ta và nó ở nơi tâm chúng ta Chúng ta nói chúng ta tin là tin ở cái tâm này này. à, ta tin cái gì? Ta tin thứ nhất là nơi thân mình. à, thứ hai là ta tin ở ngoại cảnh. Ngoại cảnh thì có người, có vật, có sự kiện. Đó. Ví dụ tin ở ngoại cảnh là gì? Tin người là gì? Tin rằng anh ấy tốt đấy. Tin rằng Đức Phật là người tốt đấy. Đấy là tin ngoại cảnh người. À, thế rồi tin vào vật và tin rằng à cái núi ấy là cao đấy và đỉnh phan xipang là cao nhất à, châu á đấy ví dụ thế đấy, đấy tôi tin đấy, đấy là tin vào vật hay tin rằng à, cái con à, trâu này á, nó gọi là cái tướng nó thế này là nó kéo bộ xe kéo cày rất là khỏe tôi tin tin người và tin vật hoặc tin vào một cái sự kiện nào đấy và một sự kiện ở đấy ờ. hoặc một vấn đề kể cả vấn đề trừu tượng tôi tin là có thần linh hay tôi tin có ma quỷ hay tôi tin có trời và tôi tin có địa ngục đấy là những cái những cái mà mình còn không nhìn thấy tất nhiên cái đấy vẫn là những cái ở bên ngoài mình à, bên ngoài mình thì có người có vật có sự kiện có vấn đề đấy thế nhưng mà cái mà gọi là tin ấy nó vẫn là ở tâm chúng ta đại chúng rõ chỗ này không ở tâm chúng ta ví dụ tôi tin là đức phật là người tốt thì tức là trong tâm chúng tôi có đức phật là người tốt Đấy. có phải không tâm chúng ta có cái suy nghĩ như vậy Đấy. thế rồi chúng ta còn tin ở nơi, nơi mình nữa này và nơi thân tâm mình ừ mình tin thân mình có thật có thân không giống như là cái ông trang tử ông nghi không biết thân này có phải thật là mình không hay thân này là con bướm hóa ra không? thì chúng ta có tin thân này là cái thân thân mình không rồi tâm của mình nữa nghe không? tin mình có tâm không tâm ấy có phải là mình không Đấy là mình tin hay hay mình nghi Đấy đấy cụ tam tổ tăng sán cụ có bài một bài bài ca gọi là tín tâm minh ờ, tín tâm minh trong đó có cái câu gọi là tín tâm mà bất nhị mà bất nhị tín tâm đó. tín tâm bất nhị bất nhị tín tâm tức là chúng ta tin là tâm của chúng ta vậy đấy nó thuộc tâm chúng ta nó không phải ở đâu khác cả và trong tất cả chúng ta là con người ai cũng có cái tâm tin này có tín tâm sở này cả. nha. Chỉ có là mạnh hay yếu, nhiều hay ít mà thôi, đúng hay sai mà thôi. Ừ. Cho nên cái người mà bảo là thế gì? Bảo là tôi không có tin cái gì cả. Đấy cũng không phải đúng. Thật sự thì những sự thật trước mắt, ví dụ bảo là tôi không tin là là ai cũng phải chết. Ừ. Một người mà nói như thế thì tức là người này tuy họ nói thế thôi nhưng họ biết chắc là rồi ai cũng phải chết đấy đại chúng rõ chỗ này không ờ, chứ nói là có người mà không tin gì cả thì không đúng đâu họ sẽ có một cái tin vào cái gì đó chứ không thể nói là một ai trên đời này không tin vào một cái gì cả ừ. ờ, ví dụ bảo anh có tin là ăn và sẽ no không phải tin chứ <laughs> ờ, đúng không ừ, ăn mãi nó phải no anh không tin thì anh ăn đi xem có no ăn mà no thì phải tin chứ <laughs> đó Đấy. thế cho nên chúng ta nói là cái người mà bảo là tôi không tin gì trên đời này cả thì cũng không đúng vì tin nó thuộc là một cái tâm sở của chúng ta nó phải có chỉ có tin ấy là nhiều hay là ít niềm tin ấy có đúng hay là sai không thôi đó đây chúng hiểu không và chúng ta biết làm sao để phát huy được những cái niềm tin cái đức tin mà nó chân chính nó lợi ích cho chúng ta đó, nó lợi ích cho chúng ta đó. thì kính thưa đại chúng nói về tin đức tin là như vậy ờ, trong ờ, luận đại thừa đại thừa khởi tín ấy, thì nói tin thì có bốn cái thứ thứ nhất ấy, là lòng tin cội gốc nghĩa là tin pháp chân như à, tin pháp chân như tức là chúng ta mỗi chúng ta đều từ nơi chân như mà ra nếu học hiểu thì chúng ta biết được chúng ta đều từ cái gốc có một cái gốc chung cả đó là chân như là bản thể cả cái vũ trụ này nó đều có cái gốc của nó có cái cội nguồn của nó và trong nhà phật mình gọi là chân như là pháp tánh đó chúng ta tin được cái điều đó gọi là lòng tin về cội gốc nhé lòng tin cội gốc đức phật cũng từ nơi Pháp tánh mở ra, chúng ta cũng từ đấy, không có ai ra ngoài hết cả. Đấy. Thứ hai là lòng tin Phật, thứ ba là lòng tin Pháp, thứ tư là lòng tin Tăng. Nghe Đó. Rồi chúng ta còn tin gì nữa? À, tin nhân, tin quả, tin nghiệp báo luân hồi, vào, tin vào tứ diệu đế Đức Phật dạy. Đó. Đấy. Thì thưa đại chúng, như vậy, nói về đức tin hay lòng tin để chúng ta hiểu, nó là một cái tâm của chúng ta. Đại chúng hiểu rất rõ nhỉ, tin là tâm chúng ta. Đó, ờ, tin cái gì là chúng ta nghĩ cái điều đó và cái điều đó nghĩ là tâm chúng ta nghĩ. Nó ở tâm chúng ta chứ không phải cái lòng tin đức tin nó ở ngoài ở ngoài sân hay nó ở ngoài ngoài đường cái không phải mà ngay tâm chúng ta. À. Thế thì đức tin và lòng tin đối với con người nó rất quan trọng. Nó là một cái thiện tâm sở. Thực sự mà nói, cái người gọi là kém lòng tin thì cũng có nhiều cái thiệt thòi. Cái người người ta có lòng tin, có đức tin ấy, thì người ta sống trong đời người ta vững vàng hơn thưa đại chúng. Ở đây thầy thầy chưa nói là người ta tin chính hay tin tà, nhưng mà người có đức tin ấy, cho nên à, đi ra nước ngoài á, mà người ta hỏi đến mình, mình bảo tôi chẳng tin gì cả, tôi không tin theo ai hết, tôi cũng không có tôn giáo nào cả, người ta cũng sợ lắm. Người sợ cái người mà không tin cái gì cả. Thì cái người không tin gì cả là người ta có thể làm bừa, và người ta có thể bất chấp tất cả, vì không tin gì cả, không tin gì, cũng không sợ gì cả. Đó. Thế nhưng mà họ nói thế thôi, thật sự thì trong tâm họ vẫn phải có tin một cái gì đó chứ không thể nói là tôi không tin gì cả nghe không đó thì kính thưa đại chúng để chúng ta hiểu về cái gọi là lòng tin hay đức tin nó là tâm của chúng ta nha bản chất nó là tâm chúng ta à, tâm chúng ta xác quyết một vấn đề gì đó tin rằng điều này là đúng hay điều này là sai người này là tốt hay người này là xấu sự việc này là tốt hay sự việc này là xấu cái này là có thật hay không có thật đấy gọi là tin đại chúng rõ chưa Đấy, tư duy về chỗ tin này để chúng ta hiểu. Và không mình nói tin nhưng mình cũng lơ mơ. Thế nào là tin? Tin là ở tâm chúng ta, tâm chúng ta. Đấy, nhé. Thì kính thưa đại chúng, trong Phật giáo chúng ta thì uh, cái đức tin đã được uh, đặt lên là vấn đề rất quan trọng để tiến tu. Thế nhưng mà để xác quyết một cái niềm tin, một cái đức tin, đặt niềm tin vào một vấn đề gì thì là cả một là một cái việc phải bàn. Và ngay thời Đức Phật tại thế cũng đã xảy ra cái chuyện này. Tin vào cái gì đây? Cái gì là đúng để mình tin? Mình tin mà sai thì chết, mà tin sai thì chết. Thế thì Thầy xin à, kể cho đại chúng về cái câu chuyện Đức Phật à, nói về lòng tin để cho chúng ta giản trạch chọn lựa đạo phật rất là tự do thưa đại chúng đạo phật không có bắt buộc một ai phải tin theo cả không bắt buộc bản thân đức phật khi còn tại thế cũng thế ngài không bắt một ai ông phải tin tôi ông không tin tôi là ông sẽ bị thế này ông sẽ bị thế kia không bao giờ có ngài không dùng quyền uy ngài không dùng một cái áp lực không dùng một cái thế nào để bắt người khác phải tin mình cả mà đến với đạo phật là một cách rất tự do rất thoải mái nghe không? thấy đúng thấy tốt lành thì tin thì theo ờ, phật không bắt Đó. cái này được thể hiện trong một cái bài kinh à, trong kinh tăng chi bộ đó là bài kinh kalama thì đức phật nói với dân chúng kalama dân chúng kalama là một cái nhóm nhóm dân à, mà khi mà Đức Phật đến đó giảng Pháp ấy, thì họ mới đến gặp Phật và họ thắc mắc. Thưa với này Đức Cù Đàm là ở cái vùng thị trấn này của chúng tôi ấy, có nhiều các cái vị đạo sư lắm, nhiều vị tu sĩ đạo sư, bà La Môn, Sa Môn đến đây. Vị nào cũng đến đây nói rằng đạo của chúng tôi là hay, giáo chủ của chúng tôi là giỏi, là tốt, là đúng. Và bây giờ thì thưa với này Đức Cù Đàm, Đức Cù Đàm tức là Đức Phật đấy, chúng tôi không biết là theo ai, tin ai, à, đạo nào là đúng, đạo nào là tốt, là hợp chân lý. Đấy, họ mang câu hỏi đến hỏi Phật. À, thế nếu mà Đức Phật là cái người mà gọi là phàm phu ấy, thì bảo thôi các ông bà đến đây nghe tôi đi, tin tôi đi, nghe không? <laughs> thế nọ thế kia ngay ờ, mấy cái ông ấy là không tốt đâu mấy ông ờ, mấy cái ông thầy tu đấy đạo sư đó là không tốt đâu bỏ họ đi theo tôi đi đức phật không nói thế từ đại chúng đức phật mới nói với dân kalama thế này này các vị các vị phân vân nghi ngờ như vậy là tất yếu và hợp lý trong trường hợp như vậy thì không vội tin hay là bác bỏ quan điểm của đạo nào khi mà các vị chưa tìm hiểu một cách thấu đáo đức phật khuyên dân chúng kalama rằng các vị nghi ngờ là hợp lý thôi à, là tất yếu thôi vì có quá nhiều người đến nói hay nói tốt thì mình chưa biết cái nào mình nghi ngờ phân vân là đúng à, thế và trong trường hợp này thì các vị cũng đừng vội bác bỏ ngay nhưng cũng đừng vội tin ngay à, chỉ khi nào mà các vị tìm hiểu một cách thấu đáo rồi thì hãng tin. Nhé. Và Đức Phật đưa ra 10 cái để giúp cho dân chúng Kalama giản trạch được cái đặt được cái đức tin của mình cho nó đúng. Ngài đưa ra thế này, 10 cái điều để chọn lựa cái niềm tin, đặt niềm tin. Thứ nhất, ý, Ngài nói là chớ có vội tin điều gì chỉ vì cái điều đó là do truyền thống. Nha. Chớ vội tin cái điều gì mà điều đó là truyền thống. Thứ hai, chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống. Nha. À, thuộc về truyền thống. Thứ ba, cũng chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến và nhiều người tuyên truyền về nó. Đấy, chúng ta thấy có rất nhiều người à, người ta tuyên truyền việc này tuyên truyền việc kia vâng, thế chúng ta cứ nghĩ là nhiều người nói như thế thì chắc phải đúng Đấy. dân mình thì có câu gọi là à, củ cải mà nói mãi cũng phải nghe một vấn đề chúng ta cứ nói mãi rồi người ta cũng phải nghe Đấy. Đấy. thế thì đây này cái bệnh mà cũng phải nghe này, là phật cũng nói là không phải thế dù người ta có nói mãi và nói nhiều người tuyên truyền chăng nữa chúng ta cũng chưa vội tin trội tin đấy chúng ta học phật chúng ta có một cái rất là hay rất tự do ở chỗ này rồi những cái mà là truyền thống hoặc thuộc về truyền thống thế này chúng cũng biết rồi dân việt nam chúng ta văn hóa truyền thống có rất nhiều thứ nghe không? rất nhiều thứ nó lưu truyền đến bây giờ có những cái trở thành hủ tục một cái tập tục hủ tục mà trước đây thầy vẫn nói như là đâm trâu là chém lợn nghe không cũng là truyền thống đấy của một làng quê, một địa phương. Thế nhưng mà chúng ta lại nghĩ đấy là tốt à? à chúng ta cứ nghĩ truyền thống là đúng, là tốt, là hay thì không hẳn nhé. À, đấy là truyền thống và thuộc về truyền thống đấy. Đó. Thứ tư là chớ vội tin một điều gì dù là điều ấy được ghi lại trong kinh điển hay là trong sách vở. Đấy, Đức Phật cho phép chúng ta chưa vội tin kể cả cái đó bảo là ghi ở trong cái à, kinh điển này sách vở kia phải không? trong à, điển cố nọ điển cố kia cố nhân này ghi cố nhân kia ghi ví dụ thế chúng ta cũng chớ vội tin chớ vội tin nghe không đấy rồi thứ năm chớ vội tin cái điều gì mà nó thuộc lý luận siêu hình những cái lý luận siêu hình mình cũng chưa thấy chưa biết thì mình cũng chưa vội tin nghèo chưa vội tin đó thứ sáu chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình đấy cái thứ sáu này này cái này là chúng ta rất hay mắc này nha cái gì mà người ta nói là hợp với quan điểm lập trường của mình là tin ngay nghe nó lọt tai tin ngay đấy, cái này là đại chúng phải rất tỉnh táo nha rất tỉnh táo chúng ta rất thích nghe những cái điều là hợp với tai mình hợp với quan điểm sở thích của mình tin ngay Đấy. cho nên chúng ta hay bị lừa cái chỗ này Đấy. mấy cái người ta đi lừa người ta học cái này gớm lắm thấy người này thích cái này họ đến họ nói một hồi thế là mình tin à, tin theo là bị mắc lừa à, đấy thứ bảy chớ vội tin vào điều gì mà chỉ vì điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt nghe không? Đấy, cái điều đó được xây dựng trên những cái dữ kiện rất hời hợt mà mình đã vội tin rồi thì cũng là rất nguy hiểm chưa điều tra kỹ càng đó. thứ tám chớ vội tin vào điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với định kiến của mình nha đấy phù hợp với định kiến của mình cũng không được vội tin giống như lúc nãy phù hợp với lập trường quan điểm của mình định kiến của mình. Thứ chín, chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó được sức mạnh và quyền uy ủng hộ. Nghe không? Cái người mà có thế, có uy họ nói chúng ta dễ tin lắm. À, thì chúng ta cũng phải cẩn, cẩn trọng, chớ vội tin cái điều gì mà cái điều đó do nó được những cái sức mạnh, quyền thế, uy quyền ủng hộ. Đại chúng hiểu không? Đấy như galilei trước đây cũng thế galilei tuyên bố là à, trái đất quay quanh mặt trời trong khi đó thì một số tôn giáo và dân mình thì ai cũng tin là mặt trời là xoay quanh trái đất chạy từ đông sang tây tôi thấy rõ ràng tôi nhìn thấy mặt trời nó chạy từ đông sang tây mà sao bây giờ ông lại bảo là là trái đất quay quanh mặt trời vô lý đó và sau đó Galilei bị kết tội đấy thưa đại chúng đấy, kết tội nghe không thế thì ở đây ấy, và và lúc ấy là là tòa án dị giáo là họ họ kết tội Galilei cả một cái giáo hội họ, họ phản đối ừ, họ lên án đấy thế nhưng Galilei là một nhà khoa học chân chính cho nên dù bảo tôi có bị treo cổ hay lên giàn hỏa thì tôi vẫn vẫn nói rằng trái đất xoay quanh mặt trời thưa đại chúng Thế cho nên Đức Phật nói câu này rất là đúng. À, chớ vội tin cái điều gì chỉ vì điều đó được sức mạnh và quyền uy ủng hộ đi chăng nữa, chưa hẳn đã đúng. Nha. Và thứ 10, Đức Phật dạy chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó được các nhà truyền giáo hay các đạo sư của mình tuyên thuyết. Ngay cả các nhà truyền giáo, các vị đạo sư tuyên thuyết mình cũng thế, chớ vội tin. và Đức Phật kết luận thế nào? Này các vị thiền nam tín nữ, khi nghe một điều gì à, thì các vị phải quan sát, này, phải suy tư, phải thể nghiệm. Chỉ khi nào sau khi kiểm nghiệm quý vị thực sự nhận thấy lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thiện, trói sáng và được người có trí tán thán. Nếu sống và thực hiện các lời dạy này sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc ngay hiện tại và về lâu dài. Thì lúc ấy quý vị hãy đặt niềm tin bất động và thực hành theo lời dạy đó. Ở đấy Đức Phật nói với dân Kalama là sao? Các vị đạo sư, các vị giáo chủ đến đây nói với người dân rất nhiều vấn đề nhưng mà các vị hãy làm sao khi nào mà các vị kiểm nghiệm này và vâng, rồi thực sự nhận thấy thực hiện những cái lời dạy của các vị đạo sư này mà nó đem lại những điều tốt lành đạo đức hướng thiện chói sáng và được các bậc có trí người ta tán thán và nếu thực hiện những lời dạy này thì đưa đến hạnh phúc an lạc trong hiện tại và lâu dài trong tương lai. Thì lúc ấy các vị hãy tin và có niềm tin bất động và thực hiện. Đấy, thưa đại chúng, Đức Phật nói như vậy đấy. Đó. Chứ Đức Phật không bắt, không bắt là phải tin ngay. Đó. Cho nên chúng ta nhớ, nghe không? Tuy rằng Đạo Phật thì nói đến niềm tin rất là quan trọng. Chúng ta vào đạo phải có đức tin. Thế nhưng đức tin này phải được song hành với đó là là kiểm chứng có trí tuệ đó nha thì kính thưa đại chúng để chúng ta thấy phật giáo của chúng ta rất là tự do về tư tưởng à, không có bắt buộc một tín đồ nào phải tin theo à, hay dụ dỗ phải tin theo hay cưỡng ép phải tin theo chúng ta rất là tự do thế mới nói là phật pháp là đạo giải thoát là như vậy Ờ, không bắt buộc. Nếu đã có một cái gì đó bắt buộc thì chúng ta không còn tự do nữa thưa đại chúng. Đấy, cái lòng tin, đức tin trong Phật giáo chúng ta được xây dựng và được tuyển trạch trên 10 cái điều này Đức Phật dạy đấy. Đó, thưa đại chúng, khi nào chúng ta thể nghiệm, thực hành những cái lời dạy đó, những giáo lý đó mà chúng ta thấy nó tốt lành, nó thiện, vào, nó giúp con người chúng ta hướng thượng, sống có đạo đức và được các bậc có trí trong đời người ta tán thán. Rồi chúng ta thấy được an lạc trong hiện tại và trong tương lai thì chúng ta tin thôi, ừ, tin thôi. Đó, đấy. Thì kinh thưa đại chúng, đấy là nói về cái lòng tin à, trong đạo Phật của chúng ta. Thì Đức Phật để cho người đến với đạo rất tự do, không có gò ép bắt buộc gì cả và chính như vậy đấy là cái, cái rất căn bản để chúng ta xây dựng một cái niềm tin chân chính đấy thưa đại chúng thì kính thưa đại chúng ở trong kinh đức phật cũng dạy lòng tin ấy, mà sai thì cũng rất là nguy hiểm lòng tin sai chúng ta gọi là tà tín là mê tín mà ờ, chúng ta tin vào có thượng đế bậc à, hóa chủ bậc sáng tạo chủ nghe không? Đó. có vị chúa trời để mà tạo lập ra tất cả thế giới quyết định an bài số phận cho tất cả muôn loài cái đó là đối với phật giáo chúng ta biết chắc chắn đấy là tà kiến là sai lầm niềm tin sai lầm tà kiến đó bài chúng rõ không nào đó chúng ta không tin nhân quả đấy cũng là tà kiến tin rằng là làm gì có nhân có quả đấy là tà kiến đó thế còn chúng ta phải xây dựng được một cái lòng tin chân chính gọi là chính chính tín nhé chính tín khác với tà tín mê tín cái chính tín của người phật tử chúng ta là tin gì tin nhân tin quả tin nghiệp báo luân hồi đấy, đấy là những cái chính tín rồi tin được vào tam bảo phật pháp tăng tin được đức phật là bậc toàn giác trí tuệ phước đức trí tuệ đầy đủ viên mãn đức phật là bậc đầy đủ các công đức thủ thắng là bậc cứu độ chúng sinh à, tin giáo pháp của phật là ánh sáng chân lý dẫn chúng ta tới được con đường chân lý, giác ngộ giải thoát. Tin được Tăng, bản thể của Tăng là thanh tịnh, à, là cái người thực hành giáo pháp giác ngộ giải thoát, dẫn chúng ta đi đến giác ngộ giải thoát. Đó. Chúng ta tin tứ diệu đế của Đức Phật dạy, à, bát chính đạo, đấy những cái đấy là thuộc về chính tín chúng ta phải trao dồi nhé chúng ta phải trao dồi thì kính thưa đại chúng, đức tin quan trọng như vậy, cho nên ờ, có những bài kinh Đức Phật ờ, nói về ờ, lợi ích của người có lòng tin, lợi ích của người có lòng tin. Đó. Thầy xin trích để cho các Phật tử nghe. Người mà có lòng tin thì sẽ được những cái lợi ích gì? Trong Kinh Tăng Chi, ấy, Đức Phật có dạy người mà có đức tin có lòng tin thì sẽ được năm cái điều lợi ích thứ nhất là người đó được các bậc thiện nhân chân nhân trước hết có lòng thương tưởng đến các vị các vị có lòng tin các vị đó và không có như vậy đối với những người không có lòng tin các vị các bậc chân nhân thiện nhân thì bao giờ cũng thế có lòng thương tưởng đến với những ai có lòng tin, những người có đức tin trước, à, với những người có đức tin, chứ không có cái điều đó đối với những người không có đức tin. Đấy. Nên chúng ta thấy không? Đức Phật là bậc chân nhân, các vị Bồ Tát là những bậc chân nhân, à, các bậc thánh nhân La Hán, à, những vị cao quý như vậy là bậc chân nhân ấy, Bậc chân nhân ấy thì thương tưởng đến những ai có đức tin, có lòng tin trước chứ không bao giờ các ngài lại thương tưởng đến cái người không có đức tin không có lòng tin đây là kinh đức phật xác nhận thế cho nên chúng ta mới nói là khi chúng ta tụng kinh phật với đầy đủ đức tin chúng ta chắc chắn được cái sự cảm ứng gia hộ của chư phật chư bồ tát của tam bảo nó rất tự nhiên thôi đây không phải là phật phân biệt hay bồ tát phân biệt à, như hôm trước thầy nói đấy phải không? chúng ta có đức tin thì giống như cái đài của chúng ta mà chúng ta vặn nó đúng tần số thì mới bắt được cái sóng của đài còn con người không có đức tin tức là họ không bật cái sóng ấy lên thì làm sao cảm ứng được cho nên đức phật các bậc chân nhân các bậc thiện nhân cũng thế bao giờ cũng khởi cái lòng thương tưởng thì đến với những người có lòng tin trước chứ không bao giờ khởi là cái thương tưởng đến với những người không có đức tin không có lòng tin trước cả đại chúng nhớ cái lợi ích thứ hai là nếu mà có đến thăm hỏi thì các bậc thiện nhân chân nhân cũng đến thăm hỏi những cái người có đức tin trước, không phải đến thăm hỏi những người không có đức tin trước. Đấy, đại chúng nhớ Nếu đến thăm, nếu chúng ta mà muốn được các bậc chân nhân thiện nhân chư Phật Bồ Tát đến thì chúng ta phải có đức tin và đức tin mà sâu chắc đấy. Nghe không? Thứ ba khi mà chấp nhận thọ thực thì các bậc chân nhân thiện nhân cũng vậy trước hết sẽ chấp nhận thọ thực ở những người có đức tin có lòng tin trước chứ không xảy ra điều đó đối với người không có đức tin Đấy. nếu chúng ta dâng vật phẩm cúng dường vào thì những ai có lòng tin có đức tin thì các bậc chân nhân thiện nhân họ sẽ đến để ứng cúng ở đấy trước Đấy. thứ tư nếu có thuyết pháp thì các bậc chân nhân thiện nhân này cũng sẽ thuyết pháp cho những người có đức tin có lòng tin trước chứ không phải thuyết pháp cho những người không có đức tin trước đại chúng thấy không đấy đấy cho nên có đức tin lợi ích đến như vậy ừ. cho nên có những người mà đầy đủ đức tin còn có thể nghe được chư phật thuyết pháp chứ không phải không đâu đấy, đấy. chứ không phải chuyện thường ừ. Thứ năm là người có đức tin, có lòng tin sau khi thân hoại màng chung được sinh vào cõi lành hoặc cõi trời. Đấy. Tất nhiên cái đức tin này là phải cái lòng tin chính tín, chứ tà tín, tà kiến thì không được sinh vào cõi lành, cõi trời. Ừ, đó. Thế thưa đại chúng ở đây là lợi ích của đức tin là như vậy. Ừ, thì chúng ta thấy có cần phải trau dồi cái đức tin cho, cho mình thật tốt không? Rất cần phải trau dồi. Rồi gì nữa? Đức Phật này nói làm thế nào để mà phát hiện cái người mà có lòng tin, có đức tin. Đấy, có đức tin. Thì đây Đức Phật lại thuyết một cái bài kinh này. Thầy xin dẫn để cho đại chúng. Đấy. Cái người mà có đức tin, có lòng tin ấy, thì thứ nhất ấy, là họ rất ưa thích gần gũi với những bậc có giới hạnh Đấy, nhé họ ưa thích gần gũi với những bậc có giới hạnh Đấy, có đạo đức Đấy, có giới hạnh có đạo đức thứ hai là họ rất ưa thích học hỏi diệu pháp Đấy, ưa thích học hỏi diệu pháp ừ đấy là cái thứ hai thứ ba là họ cũng ưa thích bố thí cúng dường với bàn tay sạch sẽ và rộng mở đấy. những cái người như thế là những người biểu hiện họ có đức tin đấy chứ con người mà họ không có đức tin thì họ không thích những cái điều này đấy. không cái điều này nghe không cái này để chúng ta cũng xem xét giống như các phật tử khi bắt đầu tin phật là sao bắt đầu tin tam bảo thì chúng ta tìm cách lân mẫn gần gũi với chư tăng với những người tu hành với những các cô bác phật tử đấy là ta gần với những người có giới đức ấy. thứ hai là bắt đầu ta tin là ta bắt đầu tìm hiểu nghe học pháp nghe không? học pháp lắng nghe đấy lắng nghe học pháp thứ ba là chúng ta sinh cái tâm hoan hỷ bắt đầu biết bố thí biết cúng dường vâng, đấy. biết bố thí biết cúng dường Chứ cái người mà tuy rằng có nghe, có học Pháp nhưng mà tâm vẫn keo kiết, không sinh ra cái tâm hoan hỷ bố thí thì người này thật sự họ chưa tin đâu. Chưa tin, học thì học thế thôi, chưa tin. Đấy, chưa tin đâu, thưa đại chúng. Nha. Thì kính thưa đại chúng, đó là Đức Phật nói về cái để nhận diện người khi mà có lòng tin. Ừ. Thế bây giờ chúng ta làm sao chúng ta thấy được lòng tin có giá trị như vậy rồi thì trong cái bài kinh này tỳ kheo na tiên thì nói vì hành giả phải làm sao phải như cái rễ cây ấy, cắm sâu vào trong lòng đất và lan rộng ra trong lòng đất thì đức tin của chúng ta chính là cái rễ cọc đấy thưa đại chúng cắm sâu vào trong lòng đất đấy. chúng ta phải tin chắc tam bảo mà tin chắc chân lý vào nhân quả nghiệp báo tin chắc như đó và tin nữa là gì tin được mình có thể tu hành chuyển hóa các tập khí xấu của mình mình có thể thành tựu được giác ngộ như phật mình có thể trở thành bậc toàn thiện toàn chân toàn mỹ Nghe được nếu chúng ta quyết tâm đấy gọi là cái tự tín ở nơi mình tự tín nơi mình Đó. thế thì để tăng trưởng được lòng tin và giữ vững lòng tin thì chúng ta phải phải làm gì đây? Yeah. Lúc nãy Thầy nói là tin là ở nơi tự tâm chúng ta rồi và ai thì cũng có cái tín tâm này chỉ ít hay nhiều vào thôi và tin đúng hay sai mà thôi. Đó. Thế bây giờ chúng ta làm sao để tăng trưởng được cái chính tín, cái lòng tin chân chính? Thế thì sao? Thì thứ nhất là chúng ta phải chịu khó thân cận với các bậc thiện hữu trí thức và những bậc thiện hữu trí thức trong đời. Đấy, quan trọng lắm thưa đại chúng. Trong kinh Đức Phật còn nói thành tựu cho chúng ta là thiện hữu trí thức rất nhiều. Đó. Rất quan trọng đấy. Chúng ta gần gũi bạn xấu, người xấu thì chỉ một thời gian sau chúng ta mất hết không còn tin cái gì. Ở đây Thầy nói là kể cả người xuất gia. Có những người xuất gia vào môi trường xấu một thời gian sau không tin nhân quả Phật Pháp gì luôn, không tin có luân hồi địa ngục gì luôn. Đó, gặp những người bạn xấu, gặp những người bạn ác, kể cả là người xuất gia đấy, thưa đại chúng, tu một thời gian không tin Phật, không tin nhân quả gì nữa, không sợ gì nữa, mất hết. Đấy vì không được gần gũi thiền hữu tri thức, cho nên phải lân mẫn gần gũi thiền hữu tri thức rất quan trọng. Cái thứ hai là chúng ta phải học hỏi giáo Pháp, chịu khó học hỏi giáo Pháp. Đó. Đấy, như các Phật tử trong thời gian vừa qua, Thầy thì không gặp các Phật tử nhưng mà được các đạo tràng báo cáo, rồi à, trên trang thông tin của chùa, Thầy nhìn thấy hình ảnh các Phật tử rất là chăm tu, chăm học Pháp. Thầy rất là vui. Có cả những cháu bé à, năm bảy tuổi thôi, 4 giờ, 4 rưỡi sáng đã dậy để cùng với mẹ, với bà tụng kinh rồi. Rất là quý. Đó cái tinh thần học pháp như thế rất là tốt rất là tốt có học pháp chúng ta hiểu pháp hiểu pháp thì chúng ta mới mới tin được pháp và đó chứ chúng ta không tin mù quáng không tin mù quáng hiểu pháp chúng ta mới tin pháp đó. Đấy. không hiểu thì chúng ta còn nghi ngờ mà nghi ngờ thì cũng chưa thể tin được hai cái đấy nó đi liền với nhau thế cho nên cái vấn đề học pháp rất quan trọng rất quan trọng và chùa chúng ta thì thường xuyên tổ chức các buổi học Pháp để cho tăng ni Phật tử tu học. Điều đó Thầy nghĩ là rất là rất là cần thiết. Cái thứ ba nữa là chúng ta học Pháp rồi phải thực hành Pháp. À, chứ học xuông không thì cũng chưa được, chưa đủ. À, thì niềm tin nó cũng chưa sâu. Bây giờ học xong chúng ta thực hành, à, ứng dụng thực hành. Ví dụ chúng ta học về giới, chúng ta thực tập giữ giới, chúng ta bắt đầu khi giữ giới rồi và thấy nó khó khăn rồi chúng ta mới thấy. Và khi chúng ta giữ được giới thì chúng ta thấy tâm mình nó rất an lạc, rất là thanh thản. Đó, và lúc ấy chúng ta tăng trưởng lòng tin, thấy được những lời Đức Phật dạy là đúng đắn, là lợi ích cho mình, cho cuộc đời của mình. Nghe không? Ừ, đó. Thì phải thực hành Pháp. Khi mà người thực hành Pháp rồi á, thì lòng tin người ta sâu sắc hơn, chắc chắn hơn, thưa đại chúng. Đấy. Cho nên các bậc Thánh Tăng khi họ tu tập họ chứng quả thì gọi là niềm tin bất thoái chuyển bậc thánh tu đà hoàn là niềm tin bất thoái chuyển đối với tam bảo đối với giáo lý của phật đấy bất thoái chuyển bao giờ các phật tử mà đạt được niềm tin bất thoái chuyển này thì cũng có thể vào được thánh quả niềm tin bất thoái chuyển cho nên bây giờ chúng ta vẫn rất dễ thối thất niềm tin nghe không hoàn cảnh gia đình nhà mình gặp một cái hoạn nạn khó khăn gì đó chúng ta có khi là hết lòng tin phật luôn và sao con học phật tu phật như thế ờ, con chăm đi công quả như thế mà sao con lại bị tai nạn thế này bị nghiệp đổ thế kia lúc cái lại trách phật không tin nữa chúng ta rất dễ bị như vậy mà lúc ấy mà các tà đạo ngoại giáo khác họ đến họ lôi kéo chúng ta đi theo ngay rất dễ đi theo thế là chúng ta chưa có lòng tin kiên định kiên cố chắc chắn thế cái này thì chúng ta phải thực tập lời Phật dạy, ứng dụng lời Phật dạy thì chúng ta mới có sinh ra được cái lòng tin nó kiên định chắc chắn. Đó. Nhá, thì thưa đại chúng, rồi đấy là cách để tăng trưởng lòng tin và chúng ta bảo vệ lòng tin của chúng ta. Nghe không? Xây dựng rồi bây giờ phải bảo vệ. Nếu chúng ta không biết cách bảo vệ thì lòng tin chúng ta cũng rất dễ bị phôi pha. Và chúng ta nhớ thế này ở đời, ấy, khi chúng ta muốn làm người tốt thì sao? thì người xấu người ta sẽ sẽ phá chúng ta có phải không khi chúng ta là người có đức tin thì cái người người ta không đồng đức tin với mình người ta cũng phá mình khi chúng ta chăm chỉ thì cái người lười đến họ phá chúng ta có phải không Đấy. chúng ta giữ giới không ăn trộm ăn cắp thì trộm cắp nó ghét chúng ta lắm Đấy. cũng giống như anh anh ăn trộm ăn cắp anh rất là ghét mặt trăng <laughs> không thích mặt trăng thì mặt trăng chiếu sáng anh không ăn trộm ăn cắp thuận lợi anh ghét thì ở đời là như vậy nên chúng ta để mà bảo vệ được đức tin và lòng tin của chúng ta chúng ta cũng phải có bản lĩnh đấy thưa đại chúng nhé chứ không phải cứ nói tôi tin mà là đã giữ được đâu học giáo lý thực hành giáo lý như vậy hiểu và tin được nhưng mà chúng ta còn phải có lập bản lĩnh để giữ vững cái lòng tin của chúng ta chứ không thì chúng ta cũng rất dễ bị lung lay trước tất cả những các cái gọi là ma chướng đến nó phá chúng ta nghe không đó thì kinh thưa đại chúng bài này trọng tâm thì nói đến cái lòng tin cái đức tin wow. chúng ta là người đệ tử phật phải thứ nhất hiểu về lòng tin đức tin là cái gì chúng ta hiểu rõ nó chính là ở tâm chúng ta đây là một trong các cái tâm sở của chúng ta ở tại tâm chúng ta chúng ta phải xây dựng cho mình được một đức tin và lòng tin chân chính, gọi là chính tín. Chính tín đó là tin Phật Pháp Tăng, Tam Bảo, tin nhân quả, tin luân hồi nghiệp báo, tin giáo Pháp Đức Phật dạy, và tứ diệu đế, à, bát chính đạo. Đấy, những cái đó là chúng ta chính tín. Đấy. À, cái gì cũng thế, chúng ta có duyên, có nghiệp, không có cái gì xảy ra là vô duyên, vô cớ cả. Phật tử chúng ta phải nắm chắc cái điều này, chính tín. Và có chính tín thì chúng ta không có sợ, không bị những các cái thế lực khác, những cái tà kiến luận thuyết khác họ làm chúng ta sợ hãi, hù dọa chúng ta. Nhé. Đó. Và người tu hành khi có chính tín rồi à, thì chúng ta mới tiến đạo được, mới dũng mãnh mà dấn thân tu tập được. Còn nghi hoặc thì chúng ta không dũng mãnh tiến tâm được, tiến tu được. Đó, rất là quan trọng.